Thật sự bệnh ung thư giống như án tử dành cho người bệnh. Càng về giai đoạn cuối, việc điều trị lại càng khó khăn và không đem lại hiệu quả cao. Trong đó, số lượng người mắc bệnh ung thư đang ngày càng có dấu hiệu gia tăng với tốc độ chóng mặt. Theo con số thống kê mới nhất của Tổ chức Y tế WHO, tỷ lệ người mắc ung thư ở Việt Nam đã lên đến 165.000 số ca mắc mới. Vậy nên mỗi chúng ta cần ngăn ngừa căn bệnh này ngay từ những thói quen đơn giản trong cuộc sống hàng ngày. Chính nhờ những việc nhỏ đó có thể được gọi là bí quyết chăm sóc sức khỏe trong cuộc đời của mỗi người. Sau đây là danh sách đơn thuốc chống ung thư rẻ nhất trong cuộc sống mà các nhà khoa học khuyên bạn nên thực hiện thường xuyên. Hãy cùng Sức khỏe tự nhiên tìm hiểu ngay sau đây nhé. Bí quyết đầu tiên đó là mở cửa sổ trong ít nhất nửa giờ. Bạn có ngạc nhiên với bí quyết này hay không? để chúng tôi giải thích cho bạn hiểu rõ hơn. Ô nhiễm không khí từ những đồ trang trí nội thất còn có thể chứa các chất gây ung thư mạnh mẽ. Radon và các phân tử của nó có thể gây ung thư phổi. Chỉ cần bạn chú ý mở cửa sổ trong nửa giờ mỗi ngày thì nồng độ radon trong nhà có thể giảm xuống giống như ngoài trời và bạn có thể bảo vệ sức khỏe tốt hơn so với việc đóng kín cửa suốt ngày. Hãy thử ngay hôm nay. Bí quyết thứ hai đó là lau lưng bằng khăn khô. Bình thường khi tắm thì bạn hay lau khăn khô hay khăn ướt. Các chuyên gia cho rằng lau lưng bằng khăn khô có thể ngăn ngừa bệnh ung thư vì ma sát và nhiệt sẽ kích hoạt một loại tế bào trong mô cơ dưới da của lưng hoạt động. Nó có thể ăn mòn và tiêu diệt tế bào ung thư. Dùng khăn hạt vải khô xoa toàn bộ lưng liên tục trong khoảng 10 phút cho đến khi da đỏ và nóng là được. Bí quyết thứ ba đó là đi bộ trong 1 giờ mỗi ngày. Đi bộ trong 30 phút sau bữa ăn mỗi ngày hoặc 4 giờ mỗi tuần có thể giảm một nửa nguy cơ ung thư tuyến tụy. Chỉ cần 1 giờ đi bộ mỗi ngày có thể giảm một nửa nguy cơ ung thư đại trực tràng. Bí quyết thứ tư đó là uống 6 ly nước mỗi ngày. Đàn ông uống 6 ly nước mỗi ngày sẽ giảm một nửa nguy cơ ung thư bàng quang và phụ nữ có nguy cơ mắc ung thư ruột kết sẽ giảm 45%. Điều này là do uống nước có thể làm tăng tần suất đi tiểu và đại tiện và bài tiết các chất có hại như ure và axit uric có thể kích thích niêm mạc bàng quang và ruột kết, lâu ngày dẫn đến nguy cơ ung thư. Bí quyết thứ năm đó là phơi nắng trong 15 phút. Tắm nắng có thể ngăn ngừa ung thư bằng cách tăng hàm lượng vitamin D của cơ thể mà không phải trả bất kỳ chi phí nào Việc thiếu vitamin D sẽ làm tăng nguy cơ ung thư vú, ung thư ruột kết, ung thư buồng trứng và ung thư dạ dày. Bí quyết thứ 6 đó là tránh các hành vi tăng bệnh lây nhiễm. Một số hành động cần thiết để phòng ngừa ung thư hiệu quả đó là tránh các hành vi nguy cơ có thể dẫn đến nhiễm trùng, nhiễm virus như sử dụng chung kim tim, quan hệ tình dục không lành mạnh, không sử dụng chung đồ với người lạ, người có tiền sử mắc các bệnh viêm gan B và viêm gan C. Bí quyết thứ bảy đó là nói không với thuốc lá. Hút thuốc là yếu tố nguy cơ cao nhất của các nhóm bệnh, đặc biệt là bệnh ung thư phổi. Ngoài ra, hút thuốc cũng là nguyên nhân của nhiều loại ung thư khác, bao gồm ung thư tuyến giáp, cổ họng, thanh quản, tuyến tụy, bàng quang, cổ tử cung và thận đều đáng nói. Với hơi thuốc lá, đó là những người tiếp xúc gián tiếp với nó còn nguy hiểm hơn so với những người hút trực tiếp. Vì vậy, nếu trong gia đình có phụ nữ có thai, trẻ nhỏ thì tốt nhất không nên hút thuốc lá, tránh tiếp xúc với thuốc lá hoặc ngừng thuốc lá là một phần hành động rất quan trọng trong việc ngăn ngừa bệnh ung thư. Nếu bạn cần trợ giúp để bỏ thuốc lá, hãy hỏi bác sĩ về các sản phẩm hỗ trợ cai thuốc và các chiến lược khác nhau để từ bỏ kẻ thù nguy hiểm với bệnh tật này. Bí quyết thứ 8 đó là thăm khám sức khỏe định kỳ. Người Việt Nam trước nay vẫn có tư tưởng có bệnh mới đi khám, nhưng chính lối sống này đã dẫn tới nhiều hậu quả nghiêm trọng. Khi người đó có bệnh từ lâu nhưng không biết, bệnh ung thư hầu hết khi người ta phát hiện ra thì đã ở giai đoạn cuối nên không thể chữa được. Trong khi đó thì phát hiện từ sớm thì ít nhất vẫn kéo dài được tuổi thọ hoặc chữa khỏi bệnh. Ý thức được tầm quan trọng của việc chẩn đoán ung thư sớm Mọi người nên thăm khám sức khỏe định kỳ từ 3 đến 6 tháng một lần để đảm bảo sức khỏe và điều trị bệnh kịp thời nếu có. Quý vị thân mến, trên đây là 8 cách phòng ngừa ung thư hiệu quả mà bạn nên làm hàng ngày để tạo thành thói quen. Nếu kiên trì thì chắc chắn bạn sẽ phòng bệnh hiệu quả và trở nên khỏe mạnh. Ngoài ra, các chuyên gia cho biết thêm rằng cơ hội chữa khỏi ung thư sẽ được tăng lên khi phát hiện sớm Vậy nên, bạn cần chú ý tới tình trạng cơ thể và nhận biết một số dấu hiệu có thể cảnh báo ung thư. Cụ thể đó là những dấu hiệu sau đây. Quý vị hãy ghi nhớ để xem cơ thể mình có xuất hiện những dấu hiệu đó hay không nhé. 6 dấu hiệu cảnh báo sớm bệnh ung thư ai cũng nên biết. Dấu hiệu đầu tiên đó là không có cảm giác thèm ăn. Có rất nhiều nguyên nhân khiến bạn mất cảm giác thèm ăn như cảm cúm, làm việc quá sức hay căng thẳng. Tuy nhiên, cảm giác thèm ăn cũng là một dấu hiệu của bệnh ung thư do cơ chế trao đổi chất trong cơ thể bị tác động. Trường hợp mắc bệnh ung thư dạ dày, đại tràng thường khiến bạn luôn có cảm giác đầy bụng và không muốn ăn. Dấu hiệu thứ hai đó là ngứa da. Trong hầu hết các trường hợp như phát ban không liên quan đến khối u, nhưng kinh nghiệm lâm sàng cho thấy một mối liên hệ nhất định đó là hạt tử cung có thể gây ngứa bộ phận sinh dục Ung thư não có thể gây ngứa ở lỗ mũi. Bệnh viện John Hopkins đã tiến hành một nghiên cứu vào năm 2018 và hơn 16.000 người. Kết quả cho thấy rằng những bệnh nhân bị ngứa toàn thân có khả năng bị ung thư cao hơn so với những bệnh nhân không thấy ngứa. Dấu hiệu thứ ba đó là giảm cân đột ngột. Sút cân đột ngột là tình trạng cân nặng giảm mà không có chú ý, không phải do chế độ ăn kiêng hay tập luyện. Giảm cân bất thường và mệt mỏi là hai triệu chứng phổ biến nhất khi cơ thể không khỏe. Sút cân cần được đặc biệt lưu ý, đó là giảm 5% số cân nặng trong một tháng hay 10% cân nặng trong từ 6 đến 12 tháng. Nguy hiểm nhất, giảm cân đột ngột có thể cảnh báo ung thư. Có đến 80% bệnh nhân ung thư bị sụt cân vào một thời điểm nào đó trong quá trình bệnh. Sụt cân có thể khởi phát sớm và hầu như hiện diện ở các giai đoạn tiến triển hoặc giai đoạn cuối của bệnh ung thư. Sụt cân thường gặp ở bệnh ung thư phổi và ung thư đường tiêu hóa hơn so với các bệnh ung thư máu và một số ung thư khác như ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt. Nếu sụt cân kèm theo màu da vàng và đau thì cần tích cực kiểm tra để loại trừ ung thư tuyến tụy và các khối u khác. Giảm cân không rõ lý do sẽ báo hiệu bạn bị ung thư dạ dày. Trong giai đoạn đầu, các dấu hiệu lâm sàng không xuất hiện rõ ràng. Tuy nhiên, căn bệnh này có những triệu chứng khá phổ biến chán ăn thịt. Bảo hòa sớm cảm giác quá no khi thực tế bạn chỉ mới ăn một chút thức ăn, thiếu máu và khó khăn trong việc vận chuyển thức ăn qua ruột. Dấu hiệu thứ tư, dịch tiết khi đi tiểu. Đây có thể là triệu chứng của ung thư thận và nó cũng liên quan đến một số dấu hiệu khác như đi tiểu ra máu, tăng huyết áp, đau thận, thể trạng yếu ớt, mãn tính. Nếu thấy có máu lặn trong nước tiểu thì đừng chủ quan bởi vì đây là dấu hiệu cảnh báo hệ tiết niệu của bạn đang gặp vấn đề. Ngoài ra, đây còn là biểu hiện của bệnh liên quan đến sỏi thận, thận bị viêm nhiễm hoặc nguy cơ hơn là ung thư thận và ung thư bàng quang. Dấu hiệu thứ năm đó là nổi u trên cơ thể. Nếu xuất hiện u bất thường thì không nên chủ quan bởi đó có thể là do viêm nhiễm và ung thư ở khoang miệng, vàm họng, tuyến giáp hay dây thanh quản, Ngoài ra, đây được coi là dấu hiệu của ung thư da hoặc ung thư vú. Một số triệu chứng khác bao gồm các nốt cứng ở vú hoặc nách, kích ứng hoặc phát ban không rõ nguồn gốc, không liên quan đến dị ứng, thực phẩm hoặc mỹ phẩm. Sự xuất hiện của một vết loét ở trung tâm cục u, vết bớt lan rộng hoặc thay đổi hình dạng, cần theo dõi quan sát nếu thấy nội u bất thường thì đi khám bác sĩ ngay để tiến hành chẩn đoán và sớm có phương pháp điều trị. Ngoài ra các u này thường sẽ không gây đau tức hay khó chịu, do đó nếu không chú ý thì rất dễ bị bỏ qua. Dấu hiệu thứ 6 là xuất hiện nốt bất thường trên da. Các chuyên gia khuyến cáo rằng nếu trên da xuất hiện các nốt mẩn bất thường hoặc nốt bất ngờ phát triển lớn hơn, dài hơn hay đổi màu hoặc có viền bao quanh kỳ lạ thì cần lưu tâm. Mới đây chị Khánh ở Hà Nội xuất hiện nốt ruồi ở trên tay nhưng vì chủ quan chị nghĩ rằng đó là nốt ruồi bình thường, không có gì đáng lo ngại, nên đã không đến khám. Sau vài tháng, nốt ruồi trên tay của chị Khánh lan rộng. Khi đi khám, chị mới ngã ngửa khi bác sĩ thông báo mình bị ung thư hắc tố di căn. Theo tiến sĩ Phạm Cao Kim, trưởng khoa phẫu thuật thẩm mỹ Bệnh viện Gia Liễu Trung ương cho biết, rất nhiều u nốt ruồi chính là những khối u hắc tố. Đôi khi nốt ruồi gặp những yếu tố kích thích, kéo dài như cọ sát và phơi nắng, sẽ xảy ra những biến đổi ác tính và hình thành ung thư hắc tố. Vì vậy, khi nốt ruồi hoặc tàng nhang tự nhiên xuất hiện thì nên đi kiểm tra trên khoa để được tư vấn và điều trị. Ngoài ra có thể nhận biết ung thư hắc tố qua màu sắc trên da. Nốt ruồi không có màu giống với các nốt ruồi khác trên da, dù là bất kể màu sắc gì, màu nâu đen, xanh đậm, trắng hay đỏ thì đều đáng nghi ngờ. Nốt ruồi bình thường sẽ có một màu sắc nhất định tương tự và đồng đều nhau trên da. Nhưng nếu trên da có nhiều nốt ruồi khác màu, khác hình dạng, chỗ màu đậm, chỗ màu nhạt, thì nguy cơ bị ung thư là rất cao. Do vậy, các bác sĩ khuyến cáo mọi người cần để ý những tổn thương ban đầu trên da, đừng để bệnh phát triển rầm rộ, bác sĩ điều trị sẽ rất khó khăn. Về da, mọi người cũng nên đi khám 6 tháng một lần, khám trên thân, khám niêm mạc ổ bụng, khám da và phải khám toàn diện từ đầu đến chân khám toàn bộ và mọi người đừng quên dùng kem chống nắng và những biến đổi trên da này cũng có thể là dấu hiệu cảnh báo sức khỏe bạn có nguy cơ cao mắc bệnh ung thư. Do vậy, các bạn tuyệt đối không được chủ quan nếu thấy tình trạng này. Quý vị thân mến, ung thư là căn bệnh nguy hiểm, vậy nên ngay từ bây giờ, quý vị hãy nâng cao ý thức phòng bệnh. Ngoài việc rèn luyện những thói quen sống khoa học và lành mạnh,